thì mình xin tự giới thiệu mình là Trang Bùi, hiện tại đang là Partnership Manager phụ trách phát triển agency và partner của Zalo Ads. À, thì tham dự cái buổi uh, training về hệ thống Zalo Official ở cao ngày hôm nay sẽ có bạn Nhi Nguyễn là Customer Success uh, Manager của Zalo Ads cũng sẽ uh, tham dự để mà làm speaker chính training cho tất cả các anh chị về cái uh, hệ thống Zalo Official cao ngày hôm nay Vậy thì đến với 45 đến 60 phút tiếp theo các anh chị sẽ được uh, uh, học tập những cái nội dung gì? Thì đầu tiên các anh chị sẽ được tìm hiểu về Zalo Social cao là cái gì? Thì cái này nó cũng sẽ rất là dễ hiểu thôi. Nếu như các anh chị nào mà có uh, tạo quảng cáo cũng như là phát triển doanh nghiệp của mình ở trên Facebook rồi. Uh, thứ hai nữa là mình sẽ được tìm hiểu có mấy loại Zalo Official cao và cách thiết lập uh, cái Zalo Official cao nó như thế nào thứ ba nữa là mình cũng sẽ được tìm hiểu về các xác thực Zalo sổ cao Vậy thì xác thực Zalo sổ cao là cái gì? Nếu như các anh chị và các bạn uh, có phát triển trên Facebook thì các anh chị hay gọi nôm na là Facebook tích xanh đấy. Thì nếu như mình xác thực Zalo sổ cao thì ở trên Zalo mình sẽ có gọi là ờ, Zalo uh, tích vàng. Thì vậy thì tại sao mình phải xác thực Zalo sổ cao và phân biệt uh, sự khác nhau giữa Zalo sổ cao đã được xác thực và chưa xác thực nên sẽ ra làm sao Ờ, ngoài ra thì mình sẽ được tìm hiểu thêm về các tính năng chính của Zalo Official cao các tính năng miễn phí và tất nhiên là cũng có cả tính phí nữa chứ ạ. Và cuối cùng là làm sao mình có thể uh, leverage uh, được những cái tính năng của Zalo Official cao để mình có thể tăng được những cái lượng follow cho Zalo Official cao của mình. Rồi bây giờ mình cũng sẽ không làm uh, mất nhiều thời gian của ờ, ngày hôm nay nha. À, xin chào tất cả các anh chị đang tham gia buổi training trực tuyến ngày hôm nay. Thì à, mình xin tự giới thiệu mình là Nhi Customer Success Manager của Zalo Ads. Thì um, hôm nay Nhi xin đại diện cho Zalo Ads và Zalo Official Account để um, giới thiệu với các anh chị về uh, cái cách thiết lập cũng như là vận hành cái tài khoản Zalo Official Account của doanh nghiệp làm sao để đạt được hiệu quả cao nhất và doanh nghiệp của mình có thể phát triển được trên nền tảng Zalo thì à, bước đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu à, trò cao là gì thì à, cũng giống như là cái, à, cái tên gọi á à, official cao có nghĩa là một cái tài khoản chính thức ở đây Nhi sẽ gọi Zalo Official Account gọi tắt là Zalo A để cho nó ngắn gọn hơn thì Zalo A có nghĩa là một cái kênh truyền thông chính thức của doanh nghiệp ở trên nền tảng Zalo và với Zalo à, Zalo A thì phía doanh nghiệp của mình có thể là uh, tiếp cận nè tương tác trực tiếp với cái khách hàng mục tiêu của mình và từ đó giúp cho doanh nghiệp của mình có thể là quảng bá được cái thương hiệu và tăng cái hiệu quả kinh doanh ở trên nền tảng Zalo A. Vậy à, hiện tại thì có rất là nhiều nền tảng kinh doanh thì tại sao doanh nghiệp lại nên chọn Zalo Official Account là một cái kênh truyền thông chính thức cho doanh nghiệp của mình? Bởi với Zalo Official Account thì cái doanh nghiệp của mình có thể là phát triển nội dung, uh, xây dựng nội dung ở trên ờ, Zalo à, giúp cho doanh nghiệp của mình có thể tăng chuyển đổi hai chiều giữa online xuống offline và từ offline lên online và đồng thời với Zalo A thì à, phía doanh nghiệp á, anh chị có thể là chăm sóc khách hàng trực tuyến 24 trên 7 và một cái điều đặc biệt nữa là với ờ, Zalo uh, A thì uh, đây là một cơ hội để cho các anh chị có thể là tiếp cận với hơn 64 triệu người dùng uh, hàng tháng ở trên Zalo. Um, Vậy để làm sao mình có thể à, tạo được một cái kênh Zalo Official cao ở trên à, à, Zalo thì mình cùng nhau bước vào cái phần mà thiết lập tài khoản nhé. Vậy để thiết lập được cái tài khoản này á, cái bước cơ bản đầu tiên là các anh chị hãy đăng nhập vào cái website chính thức của Zalo OA đó là oa.zalo.me. Thì vào cái trang ờ, web này và mình sẽ thấy cái mục mà tạo Zalo Official Account ngay đầu tiên luôn và mình chọn ờ, tạo Zalo Official Account sau khi mà đã nhắm, uh, bấm chọn tạo Zalo Official Account rồi thì sẽ xuất hiện ra ba cái loại tài khoản Zalo Official Account để cho quý doanh nghiệp bình chọn thì trong đó là có tài khoản loại doanh nghiệp nè nội dung cơ quan nhà nước thì đúng như cái tên gọi của cái loại tài khoản đó luôn thì nội dung nó sẽ phù hợp với những cơ quan báo chí à, nghệ sĩ ca sĩ chuyên cung cấp nội dung cho người dùng hoặc là cơ quan nhà nước thì sẽ dành cho các cơ quan tổ chức à, nhà nước nè các dịch vụ hành chính công à, cung cấp thông tin đến cho người dân một cách kịp thời và đúng lúc nhất về vậy thì phía doanh nghiệp của mình thì à, mục đích của doanh nghiệp sẽ làm à, phát triển thương hiệu à, um, đăng tải cái sản phẩm của mình lên trên cái cửa hàng trong OA hay là uh, chăm sóc khách hàng trực tiếp thì bắt buộc là mình phải chọn đúng cái loại là loại tài khoản doanh nghiệp à, các anh chị lưu ý á, là mình phải chọn đúng loại tài khoản thì Zalo OA của mình mới có thể được duyệt nếu mà mình chọn sai á, thì cái OA của mình sẽ bị từ chối ngay thì để ờ, sau khi là mình đã chọn được cái loại tài khoản phù hợp rồi mình bước tới bước tiếp theo là mình sẽ đặt cái tên cho cái OA của mình thì uh, cái TNOA bắt buộc là sẽ có um, yếu tố như sau là tiền tố nè tên chính và hậu tố thì cái tên chính á, bắt buộc phải là một trong ba cái loại tên đó là tên đăng ký kinh doanh là cái tên theo cái giấy phép kinh doanh của mình là theo cái tên thương hiệu là một cái tên giao dịch còn tiền tố và hậu tố đó là một cái yếu tố bổ sung để làm rõ cái loại hình doanh nghiệp của mình hay là cái ờ, sản phẩm mà mình đang kinh doanh hay là cái chi nhánh của cái doanh nghiệp của mình ví dụ ở đây thì nhi có cho uh, ra một cái bản ví dụ về cách đặt tên uh, ví dụ như IV Moda đi thì mình là cái trụ sở chính mà mình sử dụng uh, một cái tên chung là IV Moda theo cái tên thương hiệu mình có vẫn có thể đặt được nó chỉ có bao gồm cái tên chính thôi nó không cần có tiền tố hậu tố nhưng đối với cái trường hợp cái ờ, cái cơ sở kinh doanh của mình á mình chỉ kinh doanh đúng cái một loại ờ, sản phẩm đó là thời trang trẻ em thì mình thêm cái phần tiền tố vô để làm rõ nó ra đó là thời trang trẻ em Ivy Moda hay là cái ờ, cơ sở của mình á mình chỉ uh, um, kinh doanh ở cái chi nhánh là sơn tây thì mình bổ sung thêm cái hậu tố làm um, sơn tây vào thì cái tên OI của mình nó sẽ đầy đủ và cụ thể hơn đó là thời trang trẻ em Ivy Moda sơn tây và trong cái quá trình mà đặt tên um, OA á các anh chị lưu ý là cái tên OA của mình phải được viết đúng theo cái uh, chính tả ngữ pháp Việt Nam là mình viết sai chữ cái đầu dòng nè viết hoa tên riêng còn những danh từ chung á, thì mình phải viết bình thường và cái tên OA của mình á, là không được viết liền không dấu là mình đưa cái ờ, cái tên ờ, cái website của mình á, làm cái tên OA thì nó cũng vi phạm chính sách của OA luôn và sau khi mà mình đã đặt được cái tên rồi thì bây giờ mình sẽ chọn cái hình ảnh đại diện và ảnh bìa cho cái trang OA của mình thì uh, bởi vì cái OA này là nó đại diện cho doanh nghiệp không phải là đại diện cho bất kỳ cá nhân nào hết nên là cái ảnh đại diện và ảnh bìa thì phải được sử dụng là logo chính thức của doanh nghiệp nè làm bản hiệu của doanh nghiệp mình là cái hình ảnh về sản phẩm và dịch vụ mình đang kinh doanh cụ thể à, các anh chị lưu ý đặc biệt là mình không được sử dụng hình ảnh cá nhân nha không được sử dụng hình ảnh cá nhân để làm ảnh đại diện hoặc là ảnh bìa hoặc là những cái hình ảnh phản cảm mà ờ, vi phạm pháp luật nè vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam mình thì đặc biệt là mình không được sử dụng và sau khi đã có tên có hình ảnh rồi thì mình bắt đầu được bước tới cái phần là viết cái mô tả về cái doanh nghiệp hoặc là cái sản phẩm của mình kinh doanh à, các anh chị lưu ý là ở đây mình viết cái thông tin này làm sao cho nó thu hút và hấp dẫn những người những người khách hàng mới khách hàng tiềm năng của mình để khi mà người ta uh, lần đầu tiên tiếp cận với trang OA á, thì những cái thông tin này để uh, cho thấy được đầy đủ về doanh nghiệp của mình uh, có đủ hấp dẫn và có đủ đủ độ tin cậy đối với khách hàng hay không và sau khi là mình đã chọn được uh, mình đã thiết lập những thông tin trên thì bắt đầu mình gửi cái OA để cho bộ phận bên Zalo OA duyệt cho mình thì ở đây á, khi mà duyệt OA nó sẽ có bao gồm là ờ, Zalo uh, AI sẽ phân loại là cái OI của mình có đang thuộc những cái ngành nghề hay là cái công ty mà uh, vi phạm pháp luật mà pháp luật Việt Nam không cho phép uh, hoạt động hay không thì những cái doanh nghiệp cái OI đó thì là bị từ chối ngay từ đầu luôn và tiếp sau đó là mình sẽ phân loại ra tiếp là cái OI đó à, có thuộc cái doanh nghiệp à, được cấp phép hoạt động thì bắt đầu OI sẽ duyệt là cái tên OI nè hình ảnh cái mô tả nó có đúng chính sách hay chưa nếu ờ, đúng thì mà OI của mình sẽ được thông báo là được duyệt rồi và cái vấn đề duyệt này thì sẽ duyệt trong vòng 2 ngày làm việc và nếu như mà cái OI của mình vi phạm một trong những cái chính sách của OA thì cái OA sẽ bị từ chối và OA sẽ gửi về cho uh, quý doanh nghiệp á, cái lý do tại sao từ chối và mình sẽ um, uh, dựa trên cái lý do đó mà mình sửa lại cái OA của mình cho phù hợp đến khi, rồi gửi duyệt cái OA lại đến khi cái OA được duyệt thì mình có thể vận hành cái trang OA của mình rồi và đến cái khâu vận hành á thì uh, à, OA sẽ phân thành cái hai hạng mục là những cái OA thuộc uh, những cái thương hiệu nổi tiếng nè hay là những um, cái doanh nghiệp thuộc ngành tài chính á, thì bắt buộc phải xác thực cái trang OA bắt buộc nha mọi người phải bắt buộc xác thực thì cái OA của mình mới mới có thể sử dụng được còn đối với những ờ, doanh nghiệp khác như là mình kinh, ờ, kinh doanh mảng thời trang bất động sản dự án bất động sản á thì khi OA của mình được duyệt là mình có thể um, vận hành được rồi mà không cần bắt buộc là phải xác thực